Các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, khu vực à, Bể Háng thuộc à, thôn Háng Trắng Lừ, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Cách đây 2 năm thì Giang có vào giúp cái khu vực này để làm hai cái cầu. À, cũng khá là lâu rồi thì hôm nay Giang muốn trở lại Bể Háng để thăm lại bà con ở nơi đây cũng như là ăn cơm mới của bà con đây được bà con mời thì tranh thủ để Giang cũng tiện ghi hình lại cho mọi người cùng xem để hai cái cầu mà trước đây Giang đã làm và cũng được à, sự ủng hộ của các nhà, nhà hảo tâm trong và ngoài nước ấy. khu vực phía bên trong này thì à, là cái khu vực à, bà con mọi người hay nói là bể háng trong này rất là khó khăn luôn đường đi lại đa số là người ta đi đường đất này thôi Tại ngày trước mà vào đây mưa thì không thể mà vào được luôn đấy Thế là bà con là người ta ở giải rác ở trên những cái ngọn đồi rất là cao luôn đấy Thì tập tục của người đồng bằng bào Hơ Mông ở trên này thì mọi người biết rồi còn à, đi à, ra phía bên này thì là mình sẽ đến cái cây cầu à, thứ hai mà Giang đã làm cái cầu đầu tiên thì à, nó nằm ở phía đằng ngoài kia cơ từ cái à, cái con đường à, tấm lòng vàng mà Giang đổ thì vào trong khu vực à, thôn Bể Áng này này thì là còn hơn 4 năm cây số nữa đường khá là xa đa số là đi đường đất à, trước là mình à, phải kè đá những cái đoạn mà nó lở là cái à, cầu thứ hai thời gian này ở trên à, này thì bà con vùng cao người ta gặt ăn gạo mới cơm mới nên là bà con cũng mời mình lên trên này để ăn cơm mới tiện thì mình cũng ghi hình lại và chia sẻ với mọi người về à, cách đây 2 năm cái cầu mà Giang đã làm đấy, mọi người để là cầu làm thì hiện tại thì à, vẫn chắc chắn nhá không có vấn đề về sói mòn hoặc là bị hỏng ngố cầu ở chân cầu cả rất là bền đều hai bên đều có lan can cả này à, nếu mà xe ô tô mà dưới 5 tấn thì mình vẫn đi được thiết kế nhưng mà khu vực trong này thì ô tô không thể vào được nên là chỉ thiết kế về xe máy và chiều rộng thì mình làm là gần 3 mét để bà con có thể lai thổ được đi lại dễ dàng Đây những cái à, đoạn mà ngày trước bà con đi để mà chở sỏi vào đây đi khá là xa toàn phải đi xe máy mà Đây là đi cái đường mòn à, nó nhỏ nhỏ này thôi Đấy, phía bên ngoài thì là cái ờ, cầu ờ, đầu tiên mà Giang làm rồi tranh thủ thì mình lên đây tí mình ờ, xuống xem cái con đường tấm lòng vàng để xem là cái con đường chắc chắn và nó hỏng như thế nào nhé sau 2 năm và bà con sử dụng chào cô nhá <laughs> à, đi đâu đấy đi rừng à đi nương à hả đi nương à ngày trước mà đi con đường này mà trời mưa ấy các cháu mà đi học để ra tận ngoài trường mầm non nhá, thì cũng khá là vất vả khó khăn nắng thì không sao nhưng mưa thì đường đi nó rất là bẩn trơn trượt nữa mọi người đây là bà con còn mở rộng ra thêm một chút để có thể à, tiện đi à, lại cho nó dễ trước đường nó cũng ờ, bé hẹp lắm đang thấy là đi lại khó khăn nhất là những ờ, mùa mưa từ ờ, khu vực bên trong mà ra đến tận ngoài cái trường mầm non này ba bốn cây số khá là xa này để ra đến ờ, chỗ trường học cháu đi học trước cái con đường tấm lòng vàng hay làng chỉ làm được ờ, ba đoạn thôi một đoạn xuống nhà cô giáo dê đoạn thì lên ờ, trên tận đỉnh rồi nhá, vâng hiện tại thì à, Giang đã đến à, cái khu vực cái cầu đầu tiên trước cái cầu đầu tiên này thì à, các cháu đi học thì chỉ có mỗi hai cái thanh gỗ này thôi Đấy, chỉ có hai thanh gỗ bắc ngang qua cái suối này thôi còn có cháu thì đi à, qua đây rất là khó khăn nhất là bà con chở những cái à, bao thóc bao lúa hay là chở lương thực thực phẩm về thì đi lại đoạn suối này rất là khó khăn và cũng đã có cháu ngã ở đây rồi khi mà làm một cái cầu như này thì bà con rất là vui và rất là thuận tiện cho quá trình bà con à, đi lại và ờ, sau 2 năm thì Giang thấy còn rất là chắc chắn và cái mùa mưa và mùa nước cái lũ thì bà con bảo là rất xối rất chi là mạnh luôn thì Giang có hỏi thăm bà con là xem tình hình cái cầu có sao không thì bà con bảo không vấn đề gì rất là chắc chắn và an toàn trước là làm là tính cái lượng nước nó cũng lên được khoảng đến à, cái à, mét của cái cầu đấy đây mọi người nhìn thấy rồi là hai bên à, là đổ rất là nhiều cái à, ấy mố cầu rất là to và rộng tất cả mình đều làm trụ hết thì cái cầu này cũng trọng tải như cái cầu ở phía bên trong kia đều là có để xe taxi là một người đi bình thường quanh năm là nước nó chảy mà rất là thuận tiện và đều có lan can như cái cầu trong kìa ở trong kia mình làm lan can thì bằng à, ống tuyếp còn cái ngoài này thì mình đổ bằng xi măng mọi người nhìn thấy ờ, là, là, rất là chắc chắn nhá bền còn những cái đoạn dốc này thì ờ, cua cua này thì mình cũng đổ một đoạn bê tông này để cho bà con trong quá trình mà xuống này nó không đường đất nó trơn nó mưa ấy đây là bên đoạn bên này nữa thì ra cũng đổ một đoạn bê tông lên khoảng chừng 2 30 mét để cho nó sạch nhớ là bà con mà đi từ trên cái dốc xuống này Nếu mà đường đất thì nó rất là mùa mưa nó trơn nó trượt đấy xuống đến cầu à nên là đoạn này mình đổ bê tông hết hai bên đầu cầu rất là chắc chắn đấy bà con đi uh, chợ đi trước kìa rất là tốt à, chào anh em nhá chào bà con nhá đi đâu về đây hả rồi đi đâu về hả câu thế à đi đi, đi chợ à à hôm qua lên ờ, có tí nó ờ, à? đi ăn nhà mới ở dưới này cơm mới nữa mà người mời nữa cơ hôm qua ờ, mời rồi hôm nay này đi ăn cơm mới đám cưới nhà ai trong này à nhà chua ấy nhà chua ấy nhà chua ừ. à hôm nay là cả con gái à hay như nào con này con trai à con trai à trai lấy vợ à? à bây giờ mọi người vừa đi ấy chuẩn bị về đúng không làm cố đâu Thôi ờ, anh em về đi, có gì nếu mà vào được anh em vào ờ, nhá. Ờ. Ờ, ờ ok ok. Bà con à, đi à, chợ. Đấy mọi người thấy không? Rất là ok luôn. Rồi mình ra phía bên ngoài để xem cái, à, cái con đường tấm lòng vàng. Thăm lại con đường tấm lòng vàng. Đứng từ vị trí này thì các bạn có thể thấy là cái con đường à, ngày trước Giang làm đổ đi đây cùng các nhà hảo tâm cũng là bà con ấy à, con đường này mình à, chạy cái nhánh này lên là lên đến đỉnh bản luôn đấy, đấy khu vực này, này thì là cái con đường mà mình chạy vào cái khu vực mà Giang làm cầu ở trong kia kìa đấy, khu vực uh, tít sâu trong kia luôn đấy chạy con đường bê tông này thì à, mình đổ ba nhánh nhánh đầu tiên là mình đổ à, đến à, vị trí cho trường học sau đó từ vị trí trường học mình đổ lên đỉnh đỉnh bản này và từ vị trí trường học lên đỉnh đỉnh bản này thì cũng gần một cây số nữa cơ rất là xa à, một đoạn đường thì giang đổ từ khu vực phía này sang phía bên nhà của giáo dê là đi nhánh bên kia thì mọi người có thể nhìn thấy là khu vực bên kia là cái nhà cộng đồng của người đồng bào hơ mông ở trên này là khu bên kia Đấy, mình rẽ xuống dưới này mình sẽ chạy à, sang à, bên à, cái khu vực mà nhà cộng đồng ấy nhà văn hóa của thôn sau đó thì mình sẽ rẽ một con đường là xuống nhà cô giáo dê thì ra đổ cái đoạn xuống nhà cô giáo dê là cũng hơn một cây số và cái đoạn mà giang đổ từ dưới à, gần à, nửa cái cái cái, cái bản này gần lên đến một nửa ấy thì là giang lại đổ tiếp từ cái khu vực mà nhà nước Dạ, là người ta đổ là hơn 3 mét thì từ đó thì Giang sẽ đổ lên đến ờ, khu vực trồng mầm non đấy là toàn bộ mình đổ ba nhánh liền cái, cái con đường này lên cái bản và hiện tại thì cái đường bê tông này mọi người thấy là bà con sử dụng hơn uh, ờ, 2 năm rồi rất còn uh, ok nhá rồi mình sẽ xuống tận dưới một cái khu vực mà trước kia Giang uh, đổ lần đầu tiên lên cho mọi người xem Đây chính là cái điểm trường à, mầm non Háng Trắng Lừ này Phòng giáo dục đào tạo huyện Mù Trải trường mầm non Hoa Ban này Ngày trước mà Giang cũng tổ chức trung thu ở đây cho các cháu luôn này Đấy, à, và mình ý định là mình chỉ đổ đến cái điểm trường này thôi sau đó thì thấy bà con vất vả đi lại thì Giang à, mới đổ lên đến đất đỉnh bản luôn kìa Đấy, Nguyên chạy con đường này sau đó một con đoạn đường rẽ thì xuống nhà cô giáo dê phía bên này Đấy. Ờ, từ cái ờ, vị trí này mà đổ ờ, xuống chỗ cái đoạn nhà nước mà ta làm đầu tiên là xuống vị trí dưới ngã ba kìa cơ từ đây xuống là hơn một cây rưỡi tổng mà cả ba đoạn đường mình đổ là hơn gần bốn cây số mọi người bây giờ mình sẽ xuống tận dưới cái điểm đầu tiên mà đang đổ cho mọi người xem lên đến điểm này xem là cái con đường mà ngày trước là và đang làm cho mọi người cùng à, theo dõi với lại là cái quá trình bà con sử dụng sau 2 năm thì cái con đường nó còn tốt hay không và chắc chắn hay không Giang đổ dày thì lúc đấy là 10 đến 12 cm mà Giờ mình sẽ đi xe máy xuống dưới đấy cho mọi người xem nhé kia anh này lên mà Đấy, mình đi, đi một tay thì nó hơi khó mọi người có thể quan sát được đường này trước mình đổ lại từ à, cái à, điểm trường xuống cái à, vị trí đầu tiên hơn 2 năm mà mọi người thấy là hai ven đường thì bắt đầu cỏ nó mọc ấy trước mình à, ấy đắp đất vào để nó đỡ sói mòn nó hỏng mà con còn rất là tốt Ngày trước à, Giang nhớ là bà con đổ à, đoạn này rất là vất vả mà có những ngày nắng không sao ngày mưa ấy mà chở vật liệu lên thì thôi rồi nhưng bình thường thì à, giang đổ rộng một mét hai thôi quá trình sử dụng thì à, nói chung là để à, mà nó không hỏng thì cũng không phải nhưng có chỗ nó vẫn có một chút là bong chóc nha mọi người nhá thì ngày trước mình làm thì bà con làm rồi cái xi đảo nó cũng vẫn chưa được gọi là ấy lắm có những nơi mà Giang thấy là mọi người đổ xong hỏng rất là nhanh vì con đường nó phải đi hàng ngày mà theo Giang à, cảm nhận và lên đấy thấy thì à, đường rất là còn tốt nhất là cái độ dày của con đường mình đổ dày là hơn 10 phân 10 đến 12 cm cơ nếu mà mình tính à, đường chim bay thì nó rất là gần nhưng mà vì là cái đường lên bản thì mọi người biết rồi nó phải ôm uh, quanh những cái quả đồi quả núi mà nên là đường nó rất là quanh co khúc khuỷu còn à, mà dốc dốc như này á mình phải đổ rất là dày rất là kỹ có dễ trơn trượt lắm mọi người sau 2 năm mình à, lên thăm lại mà thấy à, bà con phản ánh lại đi rất là tốt trên này thì bà con ờ, như là mọi người gặt hết rồi nên là quá trình ờ, lên ăn nhà mới bà con mời thì Giang cũng ờ, ghi hình lại cho mọi người xem đấy những đoạn đường mà bà con đã đổ nhất là những cái vụ mà bà con gặt hay là bà con đi uh, chở đồ chở hàng hóa ở dưới lên thì rất là ok không uh, trơn trượt như ngày trước nữa ô oh, đoạn này còn bị lở đây này chắc là bị sạt Đấy. đoạn này thì uh, to to này là ngày trước là nhà nước đổ mọi người đổ lên đây thôi đấy cái cái dự án kinh phí của nhà nước còn từ cái con đường nhỏ nhỏ này là của Giang này chạy lên đến đỉnh bản chỗ này là đang thấy là bị lở ô oh, này là bị uh, sạt lở trước sạt lở mà trước là máy xúc là người ta đến làm sẵn ờ, gạt làm đường to ra để đổ mà nhưng mà không tránh được cái sói mòn mọi người nhìn rất là bền và đẹp Ôi, trâu bà con đang à, thả Đấy, những cái lá này là bà con để làm à, nương này dụng lúa của bà con đây luôn này Đấy, mọi người gạt hết rồi hầu như bà con trên này toàn làm dụng bậc thang thôi tại vì không có đoạn nào mà để bằng mà mình làm với ruộng nó bằng ở dưới như à, xuôi cả Đấy, trâu thì bà con thả đây và trên này thì bà con may là cũng có cái điện lưới chỉ là ở trong cái bản sâu sâu trong kia là không có điện lưới đó chỉ lên đến cái khu vực mà chỗ cái trường mầm non điểm à, hàng trắng lừa thì là có điện còn từ cái à, chỗ đấy vào trong cái khu vực mà bể háng trong kia là không có điện quốc gia mọi người nhé Đấy, trong cái à, cầu mà Giang làm là hầu như không có điện thời tiết hôm nay khá là đẹp Đấy, bây giờ Giang phải uh, tranh thủ sang uh, phía bên uh, nhà chỗ anh rùa để ăn cơm mới bà con hôm nay cũng mời Giang mà à, Giang cũng à, thay mặt cho bà con bản hàng trắng lư đây hai năm những chân thành cảm ơn tới à, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng như là khán giả mọi người luôn luôn quan tâm theo dõi kênh của Sa Trường Giang để mong rằng trong thời gian tới mà sau khi mà cái chân của Giang này nó khỏi hẳn đấy thì lại tiếp tục chia sẻ những cái gia đình hoàn cảnh khó khăn tới mọi người và mong mọi người đã dạ, luôn luôn yêu thương, ủng hộ Giang. À, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp, tiếp nhé. Ôi rồi ơi, chào anh em bà con nhá. Ôi, ngồi ngồi à? Ngồi nhanh đấy, chua. Chua. Cán bộ, là dạ, cán bộ phải chứ? bắt đầu ra bình thường thôi ôi gần nhá ôi anh à ờ, lâu lắm à? rồi khỏe không bác khỏe chứ? khỏe thôi ờ. thế là ngồi lâu rồi à? vào đây vào đây ngồi lâu rồi rồi thôi. thế thì ờ, đến hơi muộn tí nhở Ờ, chị em phụ nữ uống hết chưa? Hậu chứa hết chưa? Dạ. Xong hết chưa? Dạ. Hậu chứa xong rồi. À, dạ. đừng phải chế mình vậy ờ anh ơi ngồi đấy nhá ờ. chút chút đã tin máy à. này ăn cơm mới là em mâm đây ngồi đây thì em ngồi đây đi, yeah. Dạ. tí nó chua nó sang giao lưu này mà đất nhưng mà này à, ăn cơm mới à, với bà con à, lên lên cơm mới à nhờ chu nhở Vâng, cơm mới À cơm mới à? Cơm mới Cơm mới này phải ăn no đấy à, Ăn no Uống rượu uh, <laughs> bát rượu đầy và ăn miếng thịt to à? Chỉ bán bán kỳ là phải chén to À đấy à? <laughs> Chết, mày mày Không có <laughs> Mày đừng cho anh bán kỳ đấy bắt với anh ra người đây nhá Ờ rồi Tí em còn chấm rượu không? À, ôi giời mày răng à, anh chúc rượu anh như chết anh à Ai uống được chu đâu nhỉ? Ô, cán bộ báo không có à? Cán bộ báo đang có một đang ở nhà đó. ở dưới kia nó có một một cơm mới nữa. Ông... À, cũng cơm mới à? À, thằng nào thấy uh, mọi người đi uh, liên tục cô nhỉ? Thế nhà này nhà kia. Ừ còn ai đến sau thì ờ, vào sau cũng được Người hôm nay có vẻ là đi ăn nhà mới nhiều đấy nhiều nơi đấy chứ không phải một nơi đâu phân mới ờ, phân mới nhiều nơi quay bên ờ, cái này là cái này là có cái gì món gì đấy ớt À ớt à? Báo À đúng của người đồng bào mình luôn Hay <laughs> là thóc nhiều nhỉ? Hay thóc hay ngô đấy? Thóc à À thóc à? Vừa đúng vừa thu về cơm mới thật mà Trên này treo ngô đẹp không? Đấy bà con trong này nhà nào cũng treo ngô đẹp Thế thôi nhỉ? Mình đến sau thì à, anh em mình tự xử thôi nhỉ? À, mời à, tất cả các bác nhá Các à, anh bên đấy nhá, em bên đấy nhá, mời chị em nhá, phụ nữ nhá hồi chứa hồi chứa hồi chứa nha ừ. ấy giờ điều này bà con tự nấu được tự nấu nấu nặng đấy nhờ đơn giản đâu dùng đi dùng đi nhờ anh em dùng đi Ăn thử miếng rồi của bà con trên này nhá Ăn thử đúng chất không? đủ <laughs> lắm rồi không ăn rồi đấy Chào Đúng rồi em đúng không? Đấy miếng rồi ngon đấy Với kiểu con của cháu. rồi ngon đấy con này bao nhiêu cân nhỉ Trang nhỉ? sáu sáu sáu Tầm ấy là vừa. Nó nó đấy vậy nó. Nhưng mà hôm nay là nhà làm có ba mâm rồi. Là đi chưa? Nhiều. Vâng ơi bác. Nhiều nhưng mà nó lên được bao nhiêu lên? Bảy mấy đâu em ạ? Lên à, năm năm rồi. Chỉ là lên nhiều thì những cái lên. À à. vâng bác khỏe không bác vào đây luôn bác ơi anh dạ, dạ, dạ, vào đây luôn em mấy không không mà bác vẫn nhớ mà